Bọ cạp Scorpio nói tiếng thù dai Thiên bình Libra lúc nào cũng thảo mai Thiên người Taurus thì mê tiền Còn tính sáng nắng chiều mưa là song tử Gemini nữ hoàng hay phan xét Virgo xử nữ gia cái đúng vũ trụ Leo sư tử Ê. bạch dương Aries tính thì bốc đầu mà tưởng mình cool nhưng mà Sagittarius nổi tiếng lòng bông nhất son cứ ra Cancer thích suy nghĩ nhiều song ngữ Pisces mơ mộng là thiếu thực tế đó mà kết Capricorn tình thần lại hay bi quan nhất nhóm Aquarius ấy bao bình thờ ở không quan tâm méo hay trò cặp Scorpio theo, nói tiếng thù dai Thiên bình Libra lúc nào cũng thảo mai Thiên người Taurus thì mê tiền Còn tính sáng nắng chiều mưa là song tử Gemini Nữ hoàng hay phan xét Virgo sử nữ Cái đúng vũ trụ Leo sư tử Bạch Dương Aries Tướng thì bốc đầu mà tướng mình khua Những lá xe Sagittarius Nổi tiếng lông bông nhất son Cứ giá Cancer thích suy nghĩ nhiều Song ngữ Pisces mơ mộng Là thiếu thực tế đó Market Capricorn tình thần lại hay bi quan nhất nhau Aquarius ấy bao bình thờ ở Không quan tâm méo hay trò gặp Scorpio nổi tiếng thù dai Thiên bình Libra lúc nào cũng thảo mai Kim người Taurus thì mê tiền, còn tên sáng nắng chiều mưa là song tử Gemini, nữ hoàng hay Phan xét Virgo xử nữ, cái đúng vũ trụ Leo sư tử, Bạch Dương Aries. Tướng thì bốc đầu mà tướng mình khua Những lá xe Sagittarius nổi tiếng lông bông nhất son Cứ giá cancer thích suy nghĩ nhiều song ngữ Pisces mơ mộng Là thiếu thực tế đó Market Capricorn tình thần lại hay bi quan nhất nhóm Aquarius ấy bao bình thờ ở không quan tâm méo hay trò Cặp Scorpio nổi tiếng thù dai Thiên bình Libra lúc nào cũng thảo mai Kim ngược Taurus thì mê tiền, còn tên sáng nắng chiều mưa là song tử Gemini, nữ hoàng hay phan xét Virgo xử nữ, cái đúng vũ trụ Leo sư tử, Bạch Dương Aries. Tính thì bốc đầu mà tưởng mình cool Những lái xe Sagittarius nổi tiếng lông bông nhất son Cứ giá cancer thích suy nghĩ nhiều song ngữ Pisces mơ mộng Là thiếu thực tế đó Market Capricorn tinh thần lại hay bi quan nhất nhau Aquarius ấy bao bình thờ ở không quan tâm méo hay tròn Bây giờ chúng ta cùng nghe và học các từ vựng trong bài hát vừa rồi nhé. One, two, three, Libra. Taurus, Gemini, Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Pisces, Capricorn, Aquarius, repeat again, Libra, Taurus, Gemini, Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Pisces, Capricorn, Aquarius, once again, Libra, Taurus, Gemini, Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Pisces, Capricorn, Aquarius.